Long time no see. Kill it on the beat, let's get it. Kid Y on the mic, let's get it. G I double L, let's get it. Ocean M O we get it. Uh. Đêm nay ai bành, sang xịn mịn, ai đâu muốn được thả tim. i i i ai. Đêm nay ai bành, sang xịn mịn, bước vào tạm cả team. Ai i i i Đêm nay ai bành, sang xịn mịn, cứ đâm đầu như là min. i i i ai. Đêm nay ai bành, mịn cho em, còn lại xịn cho anh nhá. Hold up, bành này không gái bạn ơi. Uh này đông cá là bảnh bơi uh, ờ, Nhà hàng nguyên tháp bảnh bao Tự tin hơn là wow anh chơi yeah Mỗi em mềm nhà có phải hàng bông quê Anh bay bổng như hộp hàng không ê Công việc anh đang tự làm chủ ờ, Nên tình yêu đừng bắt anh phải làm công uh. Tiền nhiều làm gì thì hỏi chi đáp ý, Nếu chú cảm thấy sợ vợ thì về nhà em xí khi, Yêu thực thái làm cả đội em chiếu, Đi đừng quên với Radio OTD e căng lên hết dây đàn Đưa money flow anh em cần ra mấy cây vàng Đây là nguyên một băng băng của em như là chan chan I know what you want want baby get my gun Nên là ai bảnh, sao xịn mịn Ai đâu muốn được thả tim Ai ai ai ai Nên là ai bảnh, sao xịn mịn bước vào đến chủ nhật chỉ có một thôi One. Em cái son làm gì đằng nào cũng phải trôi Trôi trôi Check check check Anh là Nike Just do it baby Anh và em là một đôi check. Làm anh hơi chuẩn Em là tequila Baby làm anh hoa đà Em là Medusa Không cần vào hội hôm nay ăn gì Thích đồ ngọt Anh là candy bar Đến với trap house Anh không quẩy Vina Hát tóc bên này như em chạy hơn Lisa Mà không váy đen cả là mấy đang thấy ghen đề biến động level lên như giá nhà đất hờ tuy là không giàu hóa nhưng lại tại em quá yêu chất chờ kéo lên trên bằng điểm kill biết đã đáp một kill lấy cứ trắng đi anh chỉ đợi em tớ là phò đêm nay ai bảnh sang xịn mịn ai đâu muốn được thả tim ai ai ai ai đêm nay ai bảnh sang xịn mịn bước vào tạm cả team ai ai ai ai đêm nay ai bảnh sang xịn mịn từ đâm đầu như là min ai ai ai ai đêm nay ai bảnh mịn cho em còn lại xịn cho anh nhá